ba bên nhá cúng rồi cúng rồi tôi mới chữa đúng không đấy mà chưa cúng chưa cúng chưa cúng nhưng bảo là ma về cúng đi ma về cúng thì nên chữa sao bởi vì nó biết là phong tục mình có cúng khỏe ra người ta hỏi đây cũng phải vì nhiều trường hợp thì đang chữa bệnh đòi về đòi về cúng đây. 30 triệu một cái hòm áo à, quang này, gỗ pơ mu rất là đắt luôn chi phí quá tốn kém mà kém bổ trâu và bò hai con hai con bò không ngổ người ta không giúp bắt buộc phải một hai con chưa đi ừ. chưa chưa kịp vâng. năm mưa quá không đi vâng mưa quá trơn và xin kính chào quý vị và tất cả các bạn đã Tiếp tục quay trở lại nội dung trên kênh youtube Sa Trường Giang của mình Hiện tại uh, sau khi mà mình với anh Sơn ấy, cũng à, đã đi uh, thăm viếng hỏi thăm gia đình Và cũng đã chôn cất chị nhà là máy xong Thì cũng hai anh em là tranh thủ đi khám phá cái bản lùng cúng này Để Xem có cuộc sống đồng bào sinh hoạt ra làm sao Mọi người ở trên này thì có cái gì mà hay thì chia sẻ với mọi người à, vâng. thời tiết đang mưa hôm nay thì anh Sơn uh, đi khám phá một cái ngôi nhà cổ của người đồng bào Hâm Mông thời rất là lâu rồi để xem là là là <coughs> nhà cổ nó như thế nào ô rồi đổ hết rồi. Đây nó căn nhà cổ luôn này. Để thử mình vào trong này để xem nhé. Ui. Ừ. anh mua được nãy chả ở giờ ấy. Đâu cái này vẫn ở bình thường mà. Vẫn ở được nhưng mà anh có nhà trên kia không ở ấy. Ừ. Chạm ba người ghê ghê lúc. Đúng là nó cắn rồi. Cắn lợn cái này có có công việc lớn thì còn nấu cơm đây ừ. ngày xưa không có nồi to ấy Ủa cái này cái khung này bán được bảy triệu ừ, đây này như cái này là người ta sẻ bằng cưa tay ngày xưa cái kéo kéo kéo bằng bằng tay chứ không phải cưa máy cái này nhá anh anh bảo cái này nếu mà mình tháo ra mới mang xuôi có cho ông ăn đâu chắc là được đấy chuyển lâm cho cho chắc cố cố nhà mình ở mình bảo là mình chuyển nhà chắc được nhưng mà cũng vẫn phải thông qua một tí đấy đúng rồi người đó có quý mà cố nhà mình ừ. Mông Khung này, cái khung này trên mèo vạc thì bán ối tiền nhỉ, ra nhỉ? cái ngôi nhà này được khoảng bao nhiêu năm em có biết không khi khi nó hình thành tóm lại cái ngôi nhà này hồi em nhỏ thì chủ nhà nó nó di cư gọi là gọi nghĩa là di chuyển xuống cái khu vùng dưới bên văn bản lào cai ấy. Ừ. vì do là ở trên này làm ăn nó quá khó khăn ừ. hồi đấy thì lúa trồng nó không chín à. làm nhiều thì ít thì đói ăn à. nên người ta phải di cư đi kiếm ăn ở chỗ khác à. thì bán lại ngôi nhà này thì có anh giai của con bác ông mua lại ừ. người mua thì ông ở được một thời gian thì ông lại quay về ở với bố đấy ừ. bây giờ là ngôi nhà vẫn cứ để như này thôi à, vẫn để như này toàn bộ này. Là, ừ. là, là là lúc ấy mình cũng chưa biết là nó bao nhiêu năm đấy. hồi em nhỏ nhỏ mà ừ. thì chủ nhà đã, đã di đi rồi mình vẫn à. nhớ là đã là họ di đi thì nhớ là chuyển đi cái ngôi nhà này là ngôi nhà cổ nhất ở cái bản lùng cúng này hay như thế nào nhỉ? còn ngôi theo nhà như cổ thông tin em được biết thì chắc vẫn có một số ngôi nhà cổ nhưng mà hiện tại là họ không còn giữ được nữa nhưng mà à. nếu mà gọi là ngôi nhà cổ mà còn ừ, đầy đủ thì chắc là còn mỗi ngôi ngôi này ấy. à, vâng ừ. đấy đào thì các cụ trồng cái này là đào mình uh, trồng là, là mình lấy giống ở tận đâu cái giống đào này thì từ hồi xưa em trẻ em nhỏ nó đã ừ, có rồi ừ, có cũng chưa biết là lấy từ đâu để cho bò ăn đúng không hái cho bò ăn à? đấy để dụng cho chăn lợn mang mang ra tú lệ và bán được bốn năm ba bốn nghìn một cân thì mà nó không bán ngay được ngồi lay lắt thì bán tiền xăng ở đấy không không đủ lại mình có chỗ để bán đúng rồi nhưng mấy năm nay thì người ta mua cành đào nó cũng có giá trị lên đấy à, bọn em bán ừ. cành đào thì em mang ra ngoài đấy thì họ dân hải phòng về mua tận đây mua à. mua gì à, cành dạ. đào này nó mốc mà bán được Tại thì thời tiết đang mưa rất là to luôn quý vị và các bạn ạ Này à, bảo anh Sơn anh bảo anh dẫn à, đi khám phá một ngôi nhà cổ ấy Thời tiết là đổ mưa rất là to Và đây là những cái quả đào đây này Quả đào bà con này trồng rất là nhiều luôn Đó. Phía này này, đào chín đỏ luôn này hoa đào rừng gọi là hoa dân nó gọi là hoa tới dài hoa đỏ đẹp lắm à, hoa hai à Đấy là căn nhà này thì uh, phải nói là em mới nói là kể như là cổ nhất căn nhà này Còn là từ thời mà các cụ ở là không biết là bao nhiêu năm rồi Mà đúng căn nhà cổ người Hơ Mông luôn Mà lợp bằng cái tấm thông nhá Quý vị nhá Vì cái để ý này không phải là làm bằng cái pro này ngày hiện tại là mới là pro đó Còn cái kính ngôi nhà cổ của người đồng bào Hơ Mông ở trên Móng Trải là người ta lợp bằng cái tấm thông này. Rất là bền còn ở trên Hà Giang đấy thì người ta không đập bằng à, cái tấm thông này là người đồng bào cổ người Hơ Mông Hà Giang là nhà trình tường đắp bằng đất ở đây là mình không có nhà đắp bằng đất đâu em nhỉ không có anh ạ không có đúng không ở đây ừ. không ừ. hay làm cái nhà đấy không làm phong tục không dùng cái đấy nữa. à. à. nên là ấy cột này là bằng pơ mu hết nữa đúng không? Cột yeah. ván này rồi từ cửa rồi ừ. đại khái là những cái đòn tay này bọn chi tiết bằng pơ mu hết. Pơ mu hết. Còn cái dây buộc này là cây cái gì nhỉ? Cái mây. Mây. Vâng, mây, mây đây. có vị đây. Mây. Như em nói là căn nhà này là pơ mu phải nói là. Cái căn nhà này là không dùng đến đinh anh. À không dùng đến đinh à? Rất là cổ. Cổ này là rất là bền, những cái gỗ này rất là bền mọi người. Bà con đi ấy là trên rừng mà. Pơ mu này rất là bền mà bây giờ đắt mà hiếm lắm. Ôi mạng nhện mọc đầy này Nó nó lan hết này Nhưng mà chưa hỏng một tí gì luôn nhỉ Đúng là pomu thật Và nó là là cái gỗ này Giang chia sẻ chắc là mọi người biết được pumu là cái loại đắt nhất Tại bây giờ là mà mà đồng bào mà để làm nhà ấy Rất là hiếm luôn đấy Bây giờ là khó ngày xưa rừng già ấy rừng già đồng bào hơ mông đi lấy được trong căn nhà này thế bảo chủ nhà là không ở nữa là do là không không làm ăn được phía bên này là cái trạm này không biết còn cái gì không? Mình xem à, còn gì đó đồ thức ăn này cũng không ai chăm nom nữa bỏ hoang đấy là một căn nhà hoang cho nên bản thân mà ra lên đây mà tối mà đi vào đây thì không biết là người còn ở hay không rất là sợ cảm thấy lạnh rất là lạnh luôn đấy là cổ cơ mô mỗi người mình đi dặm mình không ngọt lắm mùa lon còn lắm Cảm giác nào anh? Ăn thử cơm, thay cơm, ngọt lắm Ngô, ngô mới Wow. Sơn là được lên bản mình cũng là đi khám phá này được thưởng thức những món ngô non nướng này này bên bên bên lửa hồng người đồng bào hơ mông nhá vì nhá ngô này là ngô tẻ Nhìn ngô tẻ đúng không em? Ngô tẻ. Ừ, không phải là ngô nếp. Nếu mà loại ngô nếp thì nó còn dẻo thơm hơn nữa nhỉ? Nhiều đúng không? Nếp hơn. Nếp thì à, dẻo hơn nhưng mà ăn nó chỉ ngọt như này nó dẻo hơn. À. dẻo thơm hơn đúng không? Ngô này ngô giống Nhưng mà mọi người là ở trên này thì bà con mình có trồng ngô nếp không? Có trồng anh em Trồng đúng không? Giống ngô này là ngô bản địa mình chứ không phải là ngô này trồng chăn nuôi à? Vâng giống ngô này thì nhân lợn gà thì nó ăn hơn thì nó ngon hơn ừ. cái giống ngô ngô tàu ngô lai lợn được ăn mấy đấy mà cái này năng suất nó thấp ừ. nhiều Sơn ờ, đã hai bắp liền ngon ngon thật ngon. Ừ. Mua mới mà Vừa bẻ cây ngọt lắm Vừa bẻ xong lứa ngọt nữa ngọt Đi lớp 9 rồi À đây à À, <laughs> thế có người yêu chưa? Có cháu nào đây có người yêu chưa? Có chưa nhưng mà có. À, à? Chồng rồi. Là có chồng nữa? Mà học lớp 9 là có chồng rồi. Thế là mình phải ra học gần xã kia là Yêu làm gì tên này. À. Dạ. mà mình đã học mà dạ. mình không à, làm gì dạ. à đây à nên nhưng mà mình con vợ chứ à thế là mấy nhóm ờ, này là học với nhau hết à học một lớp à có phải ở cùng tuổi à, cùng trường mà cùng một lứa tuổi với nhau cái gì à là học lớp 9 thế học ở tận ngoài xã kia đấy đúng không à, xã thế mình học ngoài đấy thì là mình ở trọ ngoài đấy luôn hay là sáng đi tối về à trọ đấy à, à. năm nay mình đang hầu ngu trời ơi con học xong lớp chuyện gì đâu cần à số là đông người đi học số bà con như này đi xe win hết rồi đây là củi đây củi cho anh xem ờ hả em à em bán thế Ờ, cháu này mấy tuổi rồi em ừ, mới tuổi rưỡi rồi À tuổi rưỡi Em đã chồng chưa? Chưa à, Mười mấy rồi ừ, Em mười năm Mười năm tuổi à? À, dạ. tôi chuẩn bị lấy chồng rồi đấy ừ, Có người yêu chưa? Chưa à, Chưa Chắc là có rồi giấu đúng không? Đúng không? À 15 tuổi là chưa hôn rồi nói Đùa thôi Học chưa Dễ học thương à? nhỉ Học chưa hay là nghỉ học rồi Nghỉ học rồi ừ. Vì lấy chồng muộn nó nhận cái sớm quá nhá ừ. Sớm quá khổ lắm Lấy muộn muộn nó đủ tuổi để lấy Sớm quá là khổ Nhìn những vườn đào mê thật đấy Không ăn nổi đào trên này là mùa này đang bắt đầu chín rộ ừ. toàn đồng bào toàn cho lợn cho bao ăn để bán được Đây rồi nhìn này nó chịu này ừ. chịu sai luôn này <laughs> sai cảnh luôn dọc đây toàn đào luôn Bản này rất là rộng luôn quý vị ạ Hai anh em đi bộ từ uh, lúc bắt đầu à, Phứ ra đi, đi đi sâu vào trong kia khoảng tầm chắc Mình nghĩ là hàng chục cây nữa đấy <laughs> Rất là sâu luôn mà mọi người ở dài rác lắm Trong này thì uh, thấy mọi người nói là hơn gần 200 hộ Trong này mà nếu mà tính từ cái à, vị trí mà anh em Mình với anh Sơn đấy mà vào từ cái chỗ xã Trung tâm xã đó vào đây là 20 cây Là đi nguyên đường à, đất với có những đoạn bê tông thì Nhà nước là hỗ trợ một phần à, Bà con hỗ trợ một phần Đây đây những vườn đào này Ui, đỏ, chín Để em qua cái, cái qua cái đỉnh có cân cho cái đất đường cái chỗ đó đó kìa sang bên kia ba mét nhỉ tần cây à đây à vâng. là mình nhà mình tận bên kia Ồ. Còn nhà nhà của bố thì đi anh vào là à. Vâng. ở đây này mà gần từ bánh à. con này khác mấy đứa. À, để gửi cho cháu. Cháu nhỏ. Chắc là mai anh trưởng chưa về thì vào em chơi. Ờ. ờ. Nếu mà mai lịch gì không về thì vào em chơi. Ừ, để xem mai chắc biết. Nhưng nếu mà không về thì mai em ra nhà bác đón. Mai anh mới về, sắp giờ lại về làm sao ra kịp Nhưng được. Tóm lại là mai anh về gì? Chắc thế. Còn nếu mà không về thì sáng mai em ra nhà bác đón ừ. ra nhà em chơi nay ờ, không kịp đâu bây giờ 4 giờ rồi ra không ra thì đằng nào đằng nào thì anh chẳng ngủ trong bác đúng không thì nếu mà mai anh chưa xuống thì em sáng mai em ra đón anh vào em chơi ừ. mai trong ngày chơi tính sao <laughs> nhưng mà phải vào đây phải vào đây nếu mà anh không về thì em mới ra chứ không ừ. ra đâu. không chắc là chiều nay không kịp về rồi mai sáng mai về, mai mới về Đừng sáng mai chưa về thì sáng mai em ra đón và em chơi ừ. sau đấy hai vợ chồng cứ về đi có gì thì anh uh, mình thăm bà con một chút Ủa, vẫn xích kìa à? Đây, vẫn xích nhưng nó mới lên được đấy Không là rất là trơn Hai anh em đi lang thang à, để à, khám phá rồi những cái tập tục sinh hoạt hàng ngày của bà con như này này Đây là mưa, đấy là mưa Rửa tạnh được một chút rồi Không khí ở trên này thì không phải mát mẻ anh nhỉ Tuyệt vời luôn vị là đào nhất sơn là đào này mới vừa vào mọi người thăm gia đình ăn ngô đào này rồi là mận này còn cái mận à, mận à, máu đỏ nó chua rốt rốt không phải là mận ngọt có hai loại mận loại trắng nhỏ đa số trên này là giang thấy là người trồng đào rất là nhiều luôn còn canh tác ở trên này thì bà con chủ yếu canh tác bằng những thử dụng bậc thang mà bà con tự khai thác được từ rất là lâu rồi Vâng Đi qua đây thì hai anh em thấy một cái đàn vịt Đàn gà này Vịt một màu trắng à, tinh luôn Đến này là một cái bờ hồ Ao ấy Khe nước nó chảy từ trong khe xuống đây này ở đây thì bà con sống à, không được à, tập trung nữa giải rác phía bên kia thì là một bản trước là bên này một bản thế bà con nói vậy là so về hai bản gộp lại thành một bản bản nùng cúng này là bản xa nhất của xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái đấy. anh sơn này rất là thích đào nhá nhìn những quả đào tiên này nhìn nó đỏ rực và nó chín nhìn rất là đẹp những cái cây ờ, ờ, xung quanh bên cạnh nó là những cái cây uh, quả táo mèo mùa này thì quả nó đang nhỏ thôi đây sau này nó chín thì sẽ là màu đỏ rất là ngon mà mình hay ngâm rượu gọi là rượu táo mèo đấy là không không có người trung tâm mà sao ở ngã ba nhiều mấy hộ xung quanh ở đây với nhau ừ, ngã ba rẽ liền à lấy ăn mới tích Ủa, nguyên một cái vườn đào này. Đi vào vườn đào sẽ... Ôi, lợn này anh Tâm Ôi rồi lợn này mà Đúng lợn cắp nách rồi quý vị ạ Đây này, thả rông này Ui Ít, ít, ít, ít, ít, ít Ôi rồi Vì à, lợn này là lợn sạch luôn đấy bây giờ nhưng cái con kia như lợn cỏ luôn kìa Đây bà con thả rông nhá Đây thả rông luôn là không ấy nữa này Phải Nói là Đây là lợn này rất là sạch mà đắt lắm Nên một người hai hai quay lợn nướng này Bà con thả rông này Nguyên một cái ránh rừng đào vào luôn Đây thì mình thấy là ngô Bà con cho ăn ngô và rau ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít các chú lợn rất là dễ thương đấy ít ít ít ít ít ít ít ít cái này phải nói là mấy đàn đấy kia nhìn như lợn cỏ luôn kìa da bọc xương đang nuôi con hai con ba đấy rất là nhiều cả gà lớn lộn nhá ăn những cái quả đào này trong vườn đào ăn quả đào luôn hơn vâng, này chút đây những chuồng trâu này chuồng trâu chuồng là bò của bà con đấy đây quả táo mèo đây này quý vị này mình nhìn thấy quả táo mèo đây nó đang còn nhỏ xanh ấy nó chưa chín nó đào nhiều cực kỳ luôn chỉ có những cái, cái um, cây su su vườn su su đang bắt đầu lên Ở phía trong này là là cái nơi mà các cháu học ấy có trường à, mầm non thôi ui rồi vì nhìn em vườn đào đỏ rực luôn này <laughs> như cảnh tiên luôn nhá Phía bên kia đây ruộng bậc thang bà con khai thác được này Chiếu bà con trên này canh tác bằng ruộng bậc thang mà Nó không bằng như ở phía dưới đồng bằng Và chín rộ luôn chào chị nhá đi uh, thăm bà con một người một chút à nhiều đào quả đào khổ có sâu rồi sâu rồi ờ, quả ừ. cứng quả mềm này là đi hái mình hái bán à như nào Hả? hái bán à hái, à, hái để ừ. ăn để ăn thôi à để ăn thôi gì ừ. có mang đi bán không bán à vẫn bán mang ra tận ngoài xã bán đúng không à. Đây nhà mình đây đâu? Ờ, đây. À đây. Còn ừ. nhà chơi nhỉ? À, đây là đào của nhà mình nữa đúng không? Được. Dạ. À, có các cháu nhỏ ở nhà không? Có. À có à? Ừ. Rồi. Thì hai anh em à, sẽ vào trong nhà chị chơi một chút để tham khảo thăm bà con thì đây. Cái vườn đào của chị đây này. Đó. là quá. Nói chung là anh Sơn anh ấy rất thích cái cảnh thiên nhiên mà nó đẹp ấy. Là anh cứ nhìn thấy cái gì là đẹp cái là không kịp giới thiệu cho mọi người biết này. Đây bên này cũng là đà hết của các chị Bên này cũng là vườn của mình à chị? Ừ À con này cũng là vườn của mình luôn ừ. ừ, Nương ruộng của mình ở tận đâu? Ừ. Cái, nua, cái ruộng của mình ấy ừ. Nương mình này, này là ở chỗ nào? Gần đây không? ừ. nhà mình ấy ừ. Ừ. này gần phải vào sâu ở trong kia nó vẫn còn ừ. trong kia là vẫn còn nhỉ à. còn ờ, trong bản mình ờ, kéo sâu ở trong kia à. nhỉ à. này là chắc là đào này là không không không bán được đúng không à, cái này ừ. bán sao không chảy đi bán đi à. không bán được hay sao à, ở đây không ai mua à ừ. để mang ra lợm có đúng không đó ừ. đó ừ, này có lợm có bán ừ. nhưng mà thấy bảo rẻ năm nay rẻ không chị không rẻ đâu mấy nghìn một cân à mấy nghìn không biết mày à, cháu đấy à cháu à, ờ. à. đây chị ấy biết ít, ít kinh không biết nhiều ôi chó à, chó nhiều gà rất là nhiều à, cũng có một sự trải nghiệm rất là nhiều anh sơn Ê, gà này ốm được quá ôm bìm sao mắt này đấy rồi mắt rồi à? đúng không? Đúng. À, được mấy con? À, chào bác nhá. À. được một con này đó à? Cho được rồi. À, cho được nhỉ. Bốn con, con nữa ừ. à, con một con. À, gửi cho cháu cái kèo kìa, cháu kia kìa. À, Hả à? à? Cháu. con mình hay là cháu? 12 tuổi. 12 tuổi. Bé quá, ngoan quá. Ngoan à? Thế còn em còn cháu nhỏ nào không? nhà còn còn cháu nhỏ nữa hết rồi nhà, nhà bác được mấy người à bốn người thôi à thế là có ai lập gia đình chưa có hai đứa gái lấy chồng lắm à. bây giờ còn hai đứa trai hai vợ chồng lắm mà à có hai cô gái lấy chồng rồi à. còn hai cậu con trai ở nhà hai, đây là một đứa đúng không đây, đang ừ. cháu út à, út à ừ. Thế là hai cháu gái có lấy chồng ở xã này không hay là xã khác? Lấy chồng ở à, Phong Diêu đấy À. phong dụ cả phong dụ đấy ừ. ừ. xa nhỉ phong dụ phong dụ phải đi đường bên văn yên là có hay về thăm gia đình không đấy. con gái có hay về về đây chơi không về chứ à vẫn về à? Ừ, mới về à, rồi hai ba ngày về là lái của đò đây đi hái cuộn đò đi ăn à đò ừ. okay. nhà bác cũng rộng nhà đây tận dãy này à ừ. bao nhiêu gian tất cả đây, bố này cũng nhiều bà giang ờ. tôi yêu thật quá bà lấy. Chưa là cho lấy đúng không? Ừ. Bây giờ kiểm lâm họ nhà nước không cho lấy đúng không? Nhà nước không cho lấy, ừ. nhà nước cúng. Đây gỗ này thì bền lắm. Ừ. Ừ. Bác này rộng nhỉ. Bây giờ bây giờ 20 mét quá. Bây giờ đấy là trái phép rồi họ 20 mét đây người tham gia nhà ừ. bác đấy nhỉ trong nhà xem là bác rộng nào rộng thật à. rộng năm gian luôn à, có cửa ngăn luôn à. à. đây là bên này bếp bếp đúng. cửa là cửa ngăn đi sang của bác nhỉ à. Thế là cửa vào nhà chính của mình là đi hình nào? À. à phải mở à? Cửa gác đây này như cửa lùa luôn ừ. đây là khu vực nhà bếp đây có những cái gì đây à cái chỗ này để làm gì đây cái chỗ à ờ, nấu cắm lợn cắm ừ, lợn lợn ăn lợn lợn ờ. ăn ừ, bếp ừ, làm cứ ăn nhà bác rộng nha ừ. à hơi tối về trên này là không có điện con chào ông nhá tôi ôm luôn chung là, tại vì bản à, lồng cúng là không có điện mà con chỉ lợp những cái hình lấy cái tấm à, trắng này để lấy ánh nắng vào bên trong ánh sáng ừ. cái trên này là không có điện 100 trăm trăm. Ừ. à có điện điện, điện nước bác nhỉ trên này điện nước không? điện nước ấy. điện nước thôi à điện nước à, năm gian rộng rộng nhỉ à, có bếp kia lại còn làm cái bếp ở giữa à, nhà này nữa cái bếp này là không sử dụng đúng không cái này có sử dụng ngày mong thì có ma thì phải có cái bếp này đúng rồi nhưng mà hiện giờ là sử dụng ngoài kia đúng không cái ừ, này để tượng trưng đúng không sử dụng kia cái này cái này khi là có đám mới dùng đúng không ừ, lúc à, nào à, thế là văn minh được ra là bác không được đun trong này nó sẽ hỏng cái gỗ lúc nào cống là lúc nào mới mới dùng cái này thôi vâng bạn đun cái này là hỏng cái cái cái gỗ pơ mu của mình ấy nó sợ nó nhà là bẩn ấy là dạ. nên chuyển bếp cái ra ngoài pơ mu này thì bây giờ thì nhà nước không cho lấy cái này vâng. thì từ xưa ngày xưa ngày già nó cái ông cái bú nó lấy chưa thôi này thì rồi cái bếp này khi nào bác lại. có việc bác muốn dùng thôi còn bếp đu này kia thì nó không hỏng cái nhà không đen cái nhà là vâng. ừ. hai à? ba ba à? à. chị có đi học nhá ừ. làm sao mà đeo găng tay đây lạnh à lạnh quá à? À, à, lạnh à trên này con không đấy à, à lạnh à thấy mất thấy đèn ừ. lạnh lạnh quá ra à lạnh quá ừ, tay tay của chó này bìm sao đây đây là bên đây chú săn tay sau này không co vào đường này tí nó không rối đường này không tạo thế không rối được tay tí đỉnh tủ nó xuống như tay của cháu bị làm sao ấy dạ. co và không không duỗi ra được ấy đỉnh cô ra đỉnh cái này đây à, không mở được à ừ. đấy em à, bảo đỉnh dạ. ra đỉnh cái này đi mổ nó bóc ra à dạ. đỉnh cốt ra không ừ. cái này là nó dính đi bệnh viện bác sĩ ra ừ. tách cái này ra thì là duỗi được nó có bảo hiểm đi mổ được mà không mất tiền ờ. bác cho nó đi con ai con nhà đây đây là nhà nhà đây nhà cháu đây bảo bố mẹ đi xuống viện không mất tiền người ta bảo người ta à. mổ đây thì là rỗi được à. tay trên tay này bị sao đây bỏng cháu bị bỏng, bỏng à? cháu bị bỏng cái này ừ. đi sang nhà bố mẹ có nhà không không có ở nhà chú xem tay nào à, nó dính, dính bố mẹ đâu bị dính bố mẹ đi đám à hay là gì? bị dính luôn đi đám ma trên nhà phụ à? mổ được ừ. mổ ừ cái này mổ ra được mà đi à, viện mổ dính, được dính, dính. À. xuống nghĩa lộ là mổ là đi được là là như này được à. bố mẹ đó để, để bảo về bác về bảo bố là cho đi viện ừ. cái này mổ không mất tiền à. nó có bảo hiểm không mất tiền à. đang nghĩa lộ nó làm cho à. thì nó mới cử động được bây giờ nó dính như này à. đấy tách cái da này là được cái này cá chấm đi mổ ấy nó ừ. cháu à về bảo bố mẹ, bố nhá, bố mẹ nhá. Đưa... Không ở rất xa quá, không Đúng rồi. Nó ở gần gần nhau, cái đây xa, nhưng mỗi ờ. nhà hộ xa quá. Cũng gần trăm hộ nó là nhà chú nọ, nhà chú kia. Ừ. Trên rừng này bây giờ còn còn gỗ không á? Bây giờ hết. Bơm Bây giờ không có. Không, lúc sáng gặp vẫn chỉ chở nhỉ? chợ thì ra chợ sang bên kia lên đấy à. sang bên ừ. kia không phải à, không phải đối mình nó đối bà bàng đấy nó đi chung ừ. bàng ngày cả tú lệ không phải sáng mình ngày tú lệ lúc nào cũng kia cũng dậy phải đi sang ban bàng được ban bàng đấy đối mình đối bên để anh bái thu mua bây giờ hết rồi ừ. đúng rồi bây giờ các bác phải bảo bảo vệ rừng không ừ. chặt nữa bây giờ nhà nước cấm cái này ngày, là ngày xưa là... thì chúng chúng chúng chính quyền nhà ở đây không có không có là cây không có củ đâu có cái láng bé bé như thế mà dạ, nó là nhỏ nhà nước cống nó là trồng bạc không không cho phá mà đúng rồi bây giờ mới như gần nhà bây giờ mới như rồng thế mà ừ. chứ thì không có cây cụ thế này đâu ừ. Ừ. các bác à, nghỉ nhá, chắc bọn cháu vâng, à, xin phép uh, về đây Để vâng. đấy có rảnh rỗi dạ. cháu à, thăm mọi người một chút đi xem bản làng mình nhá Vâng, thế cho các bác nhá, bác nghỉ nhá, dạ, vâng nghỉ nhá Khá là rộng luôn thì bản thân ờ, Giang với anh Sơn là cũng không thể đi hết được cái bản nó khá là rộng luôn đấy Để mình chỉ đi ờ, thăm ờ, có cái gì là khám phá thì mình chia sẻ với quý vị và tất cả các bạn cùng biết về cái bản lùng cúng thuộc xã Nậm Có, huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái. Thì trên này đặc sắc là đào, táo mèo, rồi là mận mận mận à, tím chắc là anh em à, Giang và Sơn là cũng phải à, về nó cũng có thời gian để mà khám phá hết cả cái bản này để chia sẻ với uh, quý vị và các bạn biết được cái cuộc sống của người đồng bào nó không được chi tiết thì nhiều lắm thì à, có lẽ là Giang cũng uh, xin phép uh, kết thúc video khám phá hôm nay đi thăm bản làng đây thôi nếu mà có dịp thời gian nào đó mà có thời gian thì hai anh em mình sẽ cố gắng là đi uh, nhiều hơn để có thể chia sẻ tới uh, quý vị nhiều cái hình ảnh về cuộc sống thực tế của bà con ở trên này này à, xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị và tất cả các bạn ở những video tiếp theo nhé về bà con xem này mận máu trực tiếp luôn này trên bà con nhé trồng tự nhiên nhé không phun rồi ôi rồi tím đực luôn này như hoa sim luôn lấy ra ừ. một chút vẫn kiểu ảnh này ừ uhm. sơn ăn à, thèm nhỏ dãi ngay đấy cây luôn đỏ ròm đấy quý vị ạ xen kẽ với cây đào bà con trồng được đây rất đẹp luôn này đó Nó ra được ra ra được ra Ui, nhiều nhiều Phải chiêu là những tím quả tím tím nha khả năng ngọt hơn Đấy Đây các bạn này Vị có thể nhìn thấy được Đấy. Hôm nay anh em đi khám phá thì Rừng ấy luôn Mận Dụng trong đây rất là nhiều Năm nay rất là rẻ bà con cũng chẳng bán được bao nhiêu cả Sao? Ờ, à, yeah. Đây là phải vâng. lanh à hay là gì? Lanh đúng không? lành đúng không ờ, chị bấu à chị bấu à ừ. chị bấu đây chưa bấu đâu có trồng chưa xấu hổ à à dưa dưa dưa của đồng bào mình trồng đây đúng không à chua ừ. dưa ngon nhỉ, ừ. cái này vừa đi hái về à? à đây là con gái của mình đấy đúng không con dâu à con dâu à, vâng. à. Ông dâu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết là... À cậu vừa rồi là con dạ. trai à? Ừ. Sinh năm 2000 À chồng, chồng, chồng dạ. rồi thì... Dạ. Vâng. Sinh năm bao nhiêu? Sinh ờ, năm này, con dâu này sinh... 2000 ờ, à? 2000 2000 ừ. năm